Đây, em chào cả nhà nha Hôm nay em về là 50 cây mai trực Cây xịn như cả nhà Đây đó. Một cốt chót ngọn nha Chỉ cành đóng là thôi Khỏi chê luôn Đặt kẹo luôn ừ. Để quýp chỉ cành quýp luôn Một cốt chót ngọn đặt kẹo luôn nha cả nhà ừ, Bự có nhỏ có nha tay chi cành là khỏi chê chỗ nào hết à. này Cây này bể su nách luôn rồi nè. Cây này mặt bông đẹp cực kỳ luôn nha, 10 cánh nha cả nhà. Đó, cây này nè. Mặt bông là 10 cánh nha. này Trực xịn, trực quýt không nha cả nhà. chi cành này nè, một cốt chốt ngọn rồi. À không có chê chỗ nào được hết đặt kẹo luôn nha Đó. Đó. À. Nam về chật không như cái nha 50 cây trực quýt nha đó này ừ. tay chỉ cần đặt kẹo luôn không có thưa chỗ nào hết đế đó trong đó con cây đó ừ. chực này là chực hàng lửa như thế nha, này là hàng lửa không nha dành đặt kẹo luôn đế nè đây nè một cốt chốt ngọn nha cây này bị nói đọt nói đọt ừ, đây cây chật nè hở thồn không tàn này chắc cỡ hai mét rưỡi hơn tán ngang hai mét rưỡi cao khoảng hai mét rưỡi cốt chất ngọn nha quá đẹp luôn